sở dĩ tôi có tên gọi là hợp nhất thiên địa nhân bởi vì cái bài này nó nó nó, nó có cái mấy yếu tố khu thiên trí trời địa khí và khí đất tạo thành nhân khí cái cái khí của cơ thể mình nếu ai học nhân điện thì nó thể hiện vào kiểu cơ thể thiên địa nhân tức là ba yếu tố trời trên có trời giữa có đất ở giữa là con người hòa hợp với nhau mà nếu mà coi như là hòa hợp được thiên địa nhân thì là nó sẽ rất tốt rất khỏe vậy là tác dụng chính của nó là cũng là mạnh thật đương nhiên là thế là mạnh thật và tác dụng nữa của nó là nó tạo ra một cái vòng hào quang cái vòng hào quang một cái vòng đai để bảo vệ cơ thể mình thế khỏi những cái độc khí những cái trường khí bên ngoài như tập bài này thì nó tăng cái hệ sức đề kháng của cơ thể rất là tốt thì bài này chúng ta sẽ hít mũi thở mồm tuy nhiên nếu ai mà không thích thở mồm thì có thể hít mũi thở mũi có thể hít mũi thở mũi không bị cấm nhưng nếu hít mũi thở mồm được thì tốt hơn em này nhưng mà nếu trong trường hợp mà không thích thở mồm có người mà tôi không thở mồm được thì thở mồm thế thì cái cách di chuyển bộ chân của nó thì cũng hệt như là bạn cậu thường sinh thôi ok rồi nhá theo thứ tư là sao phải lùi phải tiến tránh lùi tránh tiến hệt như vậy phải lùi phải lùi tránh tiến có điều bạn cậu trường sinh một bước nó có mấy động tác sáu năm là ai bảo năm thế sáu bài này một bước của nó có 10 động tác nhá. rất đơn giản thôi nhé nào các bạn đơn giản bắt đầu với tôi hai chân mình cũng đứng bình thường nhé bình thường thôi hơi dùng người xuống dùng người xuống cái tay của mình như này có cảm giác mình tập cái này bắt đầu phải quán tưởng này bắt đầu phải quán tưởng này dùng người xuống hít vào mình có cảm giác là mình mình thu khí vào cái ngực nó cùng mình cảm như bớt kiểu thật nói đơn ra là bớt cái không khí kéo lên này hít vào Đấy, đang dùng xuống này run xuống này hít vào thẳng người lên thu khí đưa lên ngang vai này đưa chân phải ra sau đẩy tay phía trước thở ra đẩy tay phía trước thở ra rồi thở xong rồi 10 đầu ngón tay hướng vào nhau hít vào thu dương khí tiếp tục hít tiếp tục hít tiếp tục hít đến ngang phần thận xoắn tay lại xoắn tay lại một vòng rất đẹp mắt cái này các bà làm giỏi lắm phụ nữ rất thích xoắn tay thở ra xả xuống đất xả xuống đất có những chất độc chất thải trừ khí xả đất để rồi xả đất để sau đó hít vào là thu địa khí hít vào nâng lên ngăn bỏ ác cái này chung của mình như này từ dưới lên đau quá nhé bỏ ác đâu biết chưa cái bỏ ngõ ác này hít vào nâng lên ngăn bỏ ác vẽ một vòng tròn như quả cầu cái trái đất của chúng ta sống như quả cầu này lại dạ, nhá động tác này nó hơi hơi, khó làm lại này hít vào thu địa khí lên lên nhà gót tiếp tục hít vẽ thành quả cầu vòng tròn này rồi thở ra thì vẽ ngược lại hít vào cái quả cầu này quả cầu là từ này nhá thu thiên khí này thả này thu địa khí này vẽ thành quả cầu này thở ra này bây giờ đem cái quả cầu năng lượng này vã vào người mình vả người mình ở ra hít ở ra vuốt từ trên nước thở ra rồi sau đó kéo chân sau lên hít kiếm hai chân hai tay vươn lên ra ngoài thở ra lại vẽ một quả cầu này sau đó bắt đầu lại từ đầu hít một hít nè một hít nè một hít hai thở ra ba hít bốn thở năm sáu thở bảy hít tám thở chín hít mười thở một hít hai thở ba hít bốn thở năm một hít thu khí hai thở đẩy về phía trước ba hít tiếp tục hít tạo thành một cái vòng hậu quang bảo vệ quanh cơ thể mình bốn thở năm hít sáu thở bảy cái năng lực quả cầu khí này phủ lên đầu mình từ trên xuống dưới lên hít xuống thở bộ mới lên như thế phải lùi một hít hai thở ba hít bốn thở năm hít sáu thở bảy hít tám thở chín hít mười thở một hít hai thở ba hít bốn thở năm hít sáu thở bảy hít tám thở chín hít mười thở một hít hai thở ba hít bốn thở năm hít sáu thở bảy hít tám thở chín hít mười thở một hít hai thở ba hít bốn thở năm hít sáu thở bảy hít tám thở chín hít mười thở thế còn sau này quen chị em mà tập ở phiêu rồi thuộc tập phiêu thì sẽ buông lỏng ra không để ý gì cả hít này เผลอเนี่ยฮิตเนี่ยเผลอเนี่ยฮิตเนี่ยเผลอเนี่ยฮิตฮิตเผลอเนี่ยฮิตเนี่ยฮิตเนี่ย hít này thở này hít này thở này hít này thở này một hít hai thở ba hít bốn thở năm hít sáu thở bảy hít tám thở 9 hít 10 thở 1 hít 2 thở 3 hít chú ý cái đầu gối chuyển động liên tục 4 thở 5 hít 6 thở 7 8 thở 9 hít 10 thở đã có hình dung được chưa bài này quan tác dụng làm mạnh thận ngoài tác dụng thu thiên khí địa khí kết hợp thiên địa với nhau tạo ra nhân thế là con người ra thì nó có một tác dụng nữa rất phụ thôi nhưng nó làm hai cái đầu gối của mình nó khỏe hơn. nhìn cái, cái đầu gối này nhìn nhé cái sự di chuyển đầu gối nhé rất nhiều rất nhiều nhưng cái đầu gối rất nhiều và cái khớp gối rất khỏe này một thu người này một hít này hai thở này ba hít này đấy cái đầu gối chuyển động liên tục này này hít này nghiêng thì tôi mới cùng này thở ra này dùng dùng từ tân trước này kíp này chuyển tân sau này thở này thế đủ liên tục chuyển động này kíp này thở này cái bài này là nếu mà ai đầu gối mà gọi là gối mỏi chân trồn tập bài này rất ngon từ cái đầu gối cái đầu gối nó nói lên sinh lực của người đàn ông nếu trong số các cô anh chị người nào mà học về đông y trong đông y nó cũng vị thuốc là vị ngưu tết nghe cái cụm ngưu tết bao giờ chưa ngưng tất là đầu gối con trâu cái cái cái cái, cái cũng ngưng tất cũng ở cái đầu gối nó mạnh lên như đầu con trâu thế nên là cái con con con người ta sinh lực nó có hay không ấy nó thể hiện ở bước đi không có những người mà khỏe mạnh đấy nhìn cái bước đi của con trai thì có những người mà đi, thế là thế nào được con người mà khỏe mạnh đi lại nó vững vàng nó nhẹ nhàng đầu gối phải khỏe nó mới được như thế chứ đầu gối không khỏe đi sao được như thế ở ờ, cái bài này nó cho thấy ba cái đầu gối là đầu gối trâu khỏe một trâu con trâu nó trở nặng nó kéo cày nó đi lội dụng được và nhờ cái sức bật của